ったりとかして。 kênh Dutch ờ, Way Apply của Linh Tụi Linh đang xếp hàng đi vào cái ờ, Colosseum Thì ờ, à, mọi người biết sao không? Hôm nay là ngày Chủ nhật á Cho nên có rất là đông người xếp hàng Vì một phần là ừ, cuối tuần nè Một phần là Chủ nhật đầu tháng sẽ được miễn phí vào một số nơi ở cái thành phố này à, Vì vậy mà à, tụi Linh cũng không biết luôn cứ mình nghĩ là hôm nay là chủ nhật xong chạy lại xếp hàng để mua vé hỏi thì mới biết là hôm nay miễn phí đó cho nên người ta xếp hàng quá trời luôn một km đó cả nhà mọi người nhìn cái mặt của linh hả là nãy giờ nó chảy mỡ luôn á chứ đừng nói là tóc mồ hôi nhiều lắm đông lắm luôn phía sau linh là còn một dãy nè phía trước linh là dài thật là dài để linh quay cho mọi người xem mọi người thấy chưa một hàng thiệt là dài mà cái đầu phía đó mọi người coi đến cái cái cái, cái đoạn cuối cùng mà mọi người có thể thấy trong màn hình đó là chỉ mới có phân nửa thôi nha cả nhà mình nghĩ là từ đây tới mà khi mà mình lấy được vé đó là mình phải trải qua một tiếng đồng hồ kinh dị đó mọi người đang lên xếp hàng nữa nóng quá tụi linh nó vào được trong rồi nhưng mà anh xã linh thì bị rớt ở lại tại vì ảnh có đem theo một cái con um, gọi là giao du lịch ở các nhà cái cái hộp mà giao giao rồi uh, kéo được cái hộp nhỏ nhỏ gì nè linh cũng không biết nói như thế nào luôn mà bây giờ uh, ảnh phải đứng ở ngoài ở đây kiểm tra an ninh như là sân bay vậy nha cả nhà mọi người cẩn thận vào đây là ờ, đừng có đem mấy cái con dao cá nhân hoặc là gì á chỉ để ờ, cắt gọt thôi nhưng mà bị ờ, như vậy thì anh xã lên không vào được rồi đây là cảnh bên trong cái Colosseum này nha cả nhà rất là buồn khi mà anh xã của mình không có vào được trong cùng với mọi người nhưng mà cũng may mắn là tụi Linh đã tham quan cái chỗ này rồi nếu mà tụi linh không đi mà bây giờ anh xã không vào được có thì rất là buồn tại vì sáng sớm tụi linh thức sớm đứng xếp hàng có tiếng đồng hồ người thôi là người giờ yeah. come here có xa xanh gì đấu trường La Mã ở trong đây cũng toàn là gạch đá vậy thôi chứ cũng không có gì đặc biệt lắm đâu nhưng mà mình coi cái kiến trúc hồi xưa đó thì mình thấy nó hay hơn nắng ngon dễ sợ luôn rồi mình kiếm chỗ nào tụi mình đi xa hơn ha các con ha tiêu lại đây rửa tay cái đi mình lại mình rửa tay cái nãy giờ đứng trên ờ, trên xe bus á rồi nóng lực nãy giờ cái tay phải rửa sạch mới được chỗ nào có ờ, trống trống chút là người ta chen vào người ta chụp hình cũng giống như mình thôi Yeah. Oh. Yeah. Đây là hình ảnh trước đây uh, khi mà, khi mà bắt đầu thì những hình ảnh đấu trường La Mã đầu tiên. Đi con. che lại hết rồi chỗ này bây giờ nó bắt đầu đã à, giống như là bị bị bị à, hư hại nhiều cho nên người ta đóng lại hồi đó người ta hay hết cả nhà ha bắt mấy cái nô lệ làm chắc chết luôn á Ok, cần theo đi đi mấy chỗ này là mọi người phải chuẩn bị cặp chân nha cả nhà đi leo quá trời luôn mà trời nóng nữa trời mát không nói trời nóng này mệt cũng chết dạ con lên muốn tới đây coi thông tin của mấy cái chỗ này Thank you. Mama, Oh. Ờ. Chỗ nào cũng toàn là người với người Không muốn ờ, đi tới đó nắng quá Con Linh nó nói nó thấy chỗ nào đẹp đẹp là nó chỉ má ma qua chỗ này, qua chỗ này Đây là cái mô hình của đấu trường hồi xưa Dovrà discutere, no? bây giờ làm biến đọc thông tin cho cả nhà quá cả nhà ơi xin lỗi cả nhà nhiều chứ bây giờ quá trời mệt rồi cho mọi người coi hình thôi rồi à, sau này mọi người à, đi đến đây á, thì mọi người sẽ tự đọc thông tin chứ giờ linh quẩy quá rồi linh hồi nãy thấy ở ngoài á, đậu à, mấy chiếc xe cấp cứu luôn thật sự mà nói dưới cái trời nắng như thế này á mà không cẩn thận là sốc nhiệt cấp cứu là chuyện bình thường luôn á cảnh phía bên ngoài ở đây có một cái quầy hàng lưu niệm mình nói thiệt nha hiện tại má con mình vào đây để nhìn hàng lưu niệm là phụ thôi nhưng mà hưởng ké cái, cái, cái máy lạnh đó là mới là chính đây là phong cảnh phía bên ngoài hôm qua mình quay rồi nhưng mà mình quay ở dưới giống như mình quay từ dưới đi lên nhưng hôm nay thì mình được quay ngang trời ơi bây giờ con mình nó rủ mình đi ra ngoài cái chỗ nắng nôi đó đó cả nhà tuyệt tình là không muốn đi muốn ở đây luôn á Sim. Gostei. Vai, Mônica. con como el agua. lo cuairo, Aquí Para arriba, en plan, desde el pantalón para arriba. mọi người thấy à, phía sau lưng có à, xe cảnh sát không cái xe này nãy giờ đi tuần vòng vòng luôn <clears throat> và nhờ như vậy cho nên cái nạn mà linh nghĩ linh nghĩ nhờ cái cảnh sát hoạt động bây giờ tích cực hơn cho nên cái nạn mà bán hàng rong và à, chèo kéo ở chỗ này là nó nó giảm hẳn luôn á cả nhà và khi mà mình tới đây thì mình ngồi ở chỗ mấy cái à, ghế mấy cái băng này nè mấy cái mấy cái thang ở công viên này thì được nhưng mà hồi nãy á, thì có những người vào hẳn vào đây luôn và hẳn trong cái uh, mấy cái uh, gọi là mấy cái uh, cỏ này nè cho nên cảnh sát tôi bắt ra hết sợ dẫm hư cỏ đó vì cảnh sát nãy giờ đi là linh thấy là bốn vòng rồi đó và lúc đầu linh thì linh cũng không hiểu luôn lúc đầu linh không biết linh nghĩ là uh, như là đi uh, coi mấy cái um, Ờ, ờ, sợ ồn ào hoặc là giữ trật tự nhưng mà khi mà linh thấy mấy người bán hàng rong chạy quá trời thì linh mới biết là ờ, họ dẹp từ từ cho nên lần này linh thấy đúng là khác luôn đúng là khác với hồi trước nhiều hồi trước mình tới là họ cứ chạy thôi họ bán đồ cho mình bây giờ thì ít hơn của linh đi tới uh, thành la mã à, bây giờ bây giờ tụi linh sẽ đi tới cái chỗ khác à, và mọi người nhớ tiếp tục xem linh là đi tới đâu nha coi nhà linh đổ mồ hôi như thế nào à, linh mong mọi người nếu mọi người à, thích cái clip của linh á, thì hãy like subscribe và share cho linh nhé cảm ơn cả nhà nhiều bye bye hẹn gặp lại clip sau